cấy những cái camera cực kỳ nhỏ vào trong đây ha khi mà các bạn nhìn bằng mắt thường thì không hề phát hiện đây là một cái thùng camera đâu ha đây các bạn nhìn hình dáng bên ngoài nó cực kỳ đẹp nha không có bất kỳ những cái chỗ hở hay là bất kỳ những cái chỗ lỗi do dấu làm đâu ha cực kỳ đẹp nha thì những cái thùng này bây giờ họ làm rất là tân tiến rồi cực kỳ nhẹ nha các bạn không có bị nặng giống ngày xưa nữa sạc thì sạc bằng bệ chứ không còn sạc kim giống ngày xưa để hở, những cái lỗ kim ra bây giờ là sạc bệ luôn ha rất là tiện lợi cho các bạn khi mà các bạn vào sòng chơi hoặc là khi mà mình sạc pin nó cũng rất là tiện ha thì bất kỳ những cái dụng cụ hoặc là những cái um, mẫu thùng như thế nào mình cũng có thể làm được đây ha đây là những cái thau nhôm camera mình đã cấy camera vào trong đây rồi cực kỳ nhẹ nhá không có bị nặng nữa đâu hoặc là những cái tô meca này các bạn thấy không những cái mẫu này là mình đã làm camera vào trong đây hết rồi hoặc là những cái thùng giấy này ha đây phải không rất là ok luôn cái mà mình hôm nay mình muốn giới thiệu cụ thể và chi tiết tới các bạn đó là một bộ bầu cua báo rung số mặt thì đây đây là một cái bộ bầu cua báo rung số mặt đó là bao gồm một hột và một chip thì đây một hộp và một máy xin lỗi các bạn nha một hộp và một máy máy này á, các bạn có thể bỏ vào trong người để các bạn cảm nhận được nhịp rung của nó còn đây hột đây ha hột trong đây là mình đã gắn chip chip của nó thì cực kỳ nhỏ thôi các bạn chắc bằng đầu đũa mình ăn cơm mà nhỏ hơn nữa thì cái chip này sử dụng bằng pin pin thì các bạn có thể chơi trong vòng từ một tháng tới một tháng rưỡi nó mới hết pin hết pin thì các bạn cứ gửi lên đây mình sẽ thay pin vào trong đây cho các bạn nha còn cái à, cái máy này á thì có nó sử dụng bằng pin remote pin máy lạnh á thì các bạn cứ à, hết pin thì các bạn ra tiệm tạp hóa các bạn mua pin và thay vào đây là các bạn có thể chơi được rồi nha thì à, cái bộ này á, nó có một cái ưu điểm là nó khóa tầng sóng khi mà các bạn làm mất một trong hai là các bạn coi như cái bộ đó bỏ luôn các bạn không có thể chơi được nên là nó là sẽ là rất là an toàn khi các bạn bỏ vào sòng sới không có bất kỳ những cái máy nào hoặc thiết bị nào có thể dò sóng được cái bộ bồ cua bao rung số mặt này ha thì mình chơi như vậy nó sẽ kín đáo và an toàn hơn rất là nhiều thì uh, hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem cái bộ bầu cua này bộ bầu cua này á mình đã làm sẵn và nó sẽ có công thức là con cua không rung con bầu một ngắn một dài con nai một dài con tôm hai dài con gà hai ngắn và con cá một ngắn nha các bạn thì ờ, đối với những cái bạn nào mà chúng ta đã từng chơi cái bộ bầu cua báo rung số mặt này rồi các bạn muốn làm theo cái công thức cũ của bạn mình cũng vẫn có thể làm được cho như vậy cho các bạn nha thì theo cái công thức cũ của bạn thì các bạn sẽ dễ nhớ dễ thuộc hơn thì bây giờ mình sẽ là test cho các bạn xem cái bộ bầu cua này nó có báo chính xác hay không hay là cái cách chơi nó có dễ hay không ha thì đối với cái bộ bầu cua này á các bạn có thể lắp thùng giấy thau nhôm thùng nhựa bất kỳ những cái dụng cụ nào các bạn có thể lắc được ha khi mà vào sòng sới thì các bạn chỉ cần bỏ cho mình một hột vào là các bạn có thể chơi được đối với những cái sòng nào các bạn chơi bầu cua hột giấy này hột xốp này hoặc là những cái hột nhỏ như thế này thì mình vẫn có thể làm được cho các bạn nha các bạn cứ gửi mẫu cho mình mình sẽ làm vào trong đây cho các bạn nha hột đẹp hột trống thầy thợ hoặc là hột bo gì mình cũng có làm được cho các bạn hết nha đây mẫu mã rất là đẹp luôn thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé mình sẽ bỏ cái cục rung này vào cái tô cái thau này để các bạn cảm nhận nhịp rung chung với mình nha đây sóc này ha ai sóc cũng được hai ngắn hai ngắn thì chúng ta sẽ đánh con gà nha các bạn đây hai ngắn đánh gà nè mỗi nè có một con gà nha đây rất là chuẩn xác luôn không rung không rung chúng ta sẽ đánh con cua mở nè có hai con cua nhé các bạn đây các bạn thấy không hai con cua nè tiếp tục nè hai dài hai dài chúng ta đánh con tôm mở nè đây có một con tôm nhé các bạn tiếp tục nè một dài một dài chúng ta đánh con nai ha hai con nai luôn ha thì khi mà các bạn làm những cái bộ bồ cua này các bạn không có sợ bị nặng mặt đâu ha nặng mặt đâu mình bên mình sẽ chỉnh và và làm đều mặt hết cho các bạn nha nên các bạn yên tâm một ngắn một ngắn chúng ta đánh con cá này ha mỗi nè đây có một con cá nha tiếp tục nè không đung không đung chúng ta sẽ đánh con cua đây có hai con cua nha các bạn ha thì đây là một cái bộ bầu cua bao rung 6 mặt hỗ trợ cho các bạn chơi bầu cua bịp thì à, các bạn nào mà muốn lấy cái bộ bầu cua này về chơi á, thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0909 70 4 nha các bạn Thì cơ sở của mình có hai cơ sở chính đó là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội Thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào thì các bạn có thể lên trực tiếp cơ sở đó để được xem hàng và test hàng trực tiếp nha Ok thì các bạn lấy về sử dụng Thì ngoài những cái dụng cụ để các bạn chơi bầu cua thì bên mình còn có tài xỉu, sóc đĩa hoặc là thì cần hoặc thắc mắc cái gì thì các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho mình thì những cái bạn nào ở xa quá không có thời gian để chúng ta lên trực tiếp cơ sở thì các bạn có thể cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì ờ, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha